Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Thì hôm nay à, tiếp tục Phước sẽ cập nhật tiếp cái danh sách à, hoàn trả đợt 2 Tiền mà cô chú, anh chị đã hỗ trợ xây dựng máy ấm đó Thì bữa nay là ngày 4 tây tháng 10 năm 2022 à, Tính tới 17 giờ chiều nha Là 5 giờ chiều đó à. Thì danh sách từ 1 đến 65 Cô chú, anh chị có thể xem lại ở ờ, đợt 1 thì đợt 2 thì ờ, Phước sẽ đọc danh sách luôn nha tại vì ờ, Phước sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa tại vì bây giờ đã quyết định và cũng đã <laughs> hoàn trả rồi thì mọi vấn đề của chú anh chị lý do gì đó mình có thể xem lại ở các phần đầu giờ mình chỉ đọc danh sách hoàn trả lại thôi tại vì nói chung là Phước cũng không có tâm trạng gì mà để nói tới nói lui hoài nữa giờ mình phải lo tiền để trả lại cho cô chú anh chị à, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung 1 triệu anh à, Quỳnh Trần Minh Chí 1 triệu chị Seth Seth uh, Stars đi Hà 11 triệu 250 ngàn đồng Viber Phương Anh uh, anh Quang Điều 2 triệu 3 uh, à, chị uh, Thị Tỏ 2 triệu 3 anh uh, Quang An 2 triệu 3 uh, anh chị Hồ Thị Nguyệt 2 triệu 3 anh uh, anh Phước anh đường thì chị chứ chị đường thì phước hai triệu ba anh đường quang minh hai triệu ba anh đường quang châu hai triệu ba chị ờ, quỳnh thị đáng hai triệu ba anh nguyễn văn tư hai triệu ba chị ờ, quỳnh thị mỹ dung hai triệu ba bạn đặng duy thái 500 ngàn đồng bạn thì nguyên hay là thí nguyên thủy nguyên gì đó 500 <clears throat> ngàn đồng à, bạn phạm nguyên phát 500 ngàn đồng cô chú dương văn nghĩ ở Mỹ 11 triệu 500 ngàn đồng cô chú Hồng Cường ở Vũng Tàu 396 triệu đồng à, dì Khanh Diệp ở Mỹ 3 triệu đồng anh Nhi và chị Linh ở Đức 10 triệu đồng à, gia đình cô à, Thanh Nhàn 11 triệu 500 ngàn đồng em Kim Nguyên 1 triệu đồng à, gia đình họ Dương à, 23 triệu em à, Nguyễn Hoàng Nam không đúng rồi, à, đúng rồi em Nguyễn Hoàng Nam 40 triệu mạnh thường quân ẩn danh có số ghét cuối là 407003 100 ngàn đồng chị Nguyễn Thanh Mỹ 12 triệu 500 ngàn đồng bạn Quỳnh Thị Thi 200 ngàn đồng một em gái chuyển qua Momo 1 triệu cô Như Thanh 6 triệu 9 bạn Quách Ái Mỹ 4 triệu 6 bà Nguyễn Thị Dễ 6 triệu 9 à, bạn Hồng ở Na Uy 3 triệu bạn Hoài à, Nguyễn Mỹ 11 triệu à, gửi bạn Diễm Trinh 800 ngàn đồng ẩn danh có số ghét cuối là 94238 200 ngàn đồng em Mỹ Dung ở Mỹ 200 2 triệu em Nguyễn Thị Diễm Trinh 700 ngàn đồng em Trúc Ly 500 ngàn đồng em Thí Kiều 1 triệu em Như Phan 1 triệu à, bạn Quỳnh Mai 300 ngàn đồng em Mỹ Yến và Mỹ Nhi ở Canada 4 triệu ông bà Quang Mai ở London USK 3 triệu bà Hoàng Thị Hiển ở Canada 1 triệu 8 gia đình chị Đỗ Thị Mỹ Ngọc 3 triệu 6 thì uh, tổng cái số tiền của đợt trả lần này uh, là 600 600 triệu uh, lẻ 350 ngàn đồng thì đợt 1 là mình trả được là 974 triệu 100 ngàn đồng thì video cô chú anh chị có thể xem lại ở phần trước thì tổng hai đợt à, hoàn trả tính đến ngày hôm nay 17 giờ à, ngày 10, ngày 4 tháng 10 năm 2022 là 1 tỷ à, 574 triệu 450 ngàn đồng thì mình lấy ra lúc trước là tổng nhận cảm nhận thì như Phước đã nói ở cái clip trước rồi đó à, chung là tất cả cái gì gì gì thì mình không nói lợi nữa thì mình quy ra là 2 tỷ 156 triệu 745 ngàn đồng thì số tiền còn lại là 582 triệu 295 ngàn đồng thì ờ, Phước sẽ ghi ở dưới cái phần bình luận của ờ, từng clip này cô chú anh chị có thể dò và xem lại nha rồi thì bắt đầu từ đợt 3 thì khoảng cỡ 10 ngày nữa Phước sẽ cập nhật tiếp cô chú anh chị cứ tiếp tục liên hệ để Phước Phước sẽ sắp xếp à, và nói chung là sẽ trả liền cho cô chú anh chị luôn hoàn trả liền luôn còn vấn đề à, à, thắc mắc gì thì cứ liên hệ lại với Phước Dạ thì bây giờ cô chú anh chị cứ vẫn tiếp tục liên hệ lại với Phước Phước sẽ tiếp tục hoàn trả lại cho cô chú anh chị à. à đợt 3 sẽ được công bố vào 10 ngày sau thì 10 ngày sau nữa thì nó cũng đã là 30 ngày thì còn chỉ 30 ngày nữa thôi nếu mà tới đó chẳng hạn như còn một à, 100 mấy triệu thì à, Phước sẽ để đó đợi thêm 30 ngày nữa nếu mà cô chú anh chị nào không liên hệ thì Phước sẽ làm một cái quỹ và số tiền quỹ này Phước sẽ à, cũng dẫn công khai minh bạch dùng như thế nào chi như thế nào đều à, đăng clip lên hết cho cô chú anh chị sẽ à, biết tiền đi về đâu và thu chi ra sao rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau nha bye bye hẹn gặp lại